know góc cạnh cầu ao tình yêu lắng sâu đã đi vào cõi nhớ thua ấy chúng mình hay ngắm nhìn trắng lên sưởi ấm lòng nhau qua những câu chuyện tình lời du bên nước ai hát điệu hò quan tình ơi rõ ràng như lỡ một cung đàn chuyện xưa qua rồi chuyện xưa qua rồi còn in trong đời bây giờ cũng thế thôi mình ta lẽ loi duyên kiếp và cuộc đời ai thấu được lòng người tìm quên để vui người ơi người ơi ngày đó xa rồi nay chỉ là mơ thôi đừng nhắc làm chi đau xót tim một số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đành ôm nuối tiếc cho số phận nhỏ nhoi tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài đàn đông mới sang nhà chồng qua sông trên con đò hồng mà giọt buồn nhỏ bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng lời du nghe nhớ mau sao không lấy chồng gần mà đi lấy chồng xa có con chim đa đa hót lời non sao em nỡ lấy chồng từ khi tuổi còn son để con chỉ trên bầu trời và mây đã xa tôi bên con đò hồng mà giọt buồn như o bên sông hôm cô dâu sang nhà chồng ai du con nghe buồn lòng người em đi lấy chồng tròn you anh đã mang đi kỷ niệm dù rằng thời gian không cho ta nhiều chỗ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 chờ người đi ai không thương mà không nhớ trời càng về khuya đêm hoan hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân ga trời càng về khuya đêm hoan hiu sương lạnh giá lắng nghe tiếng còi tàu tìm về trên sân